đây là sản phẩm bộ cấp nhiệt lò sấy <clears throat> bao gồm một cái phần này là phần à, đốt cối cửa cối sẽ anh sẽ bỏ vào đây đó là phần 1 à, đây là những cái ống trao đổi nhiệt như vậy khi mà đốt củi thì à, không khí nóng nó sẽ được lấy trong những cái ống như thế này à, chúng ta sẽ đảm bảo được là cái nguồn không khí là cấp sạch không hề bị khói ở à, đây là ống khói mình có thể nối dài ống khói lên lên à, phần thứ hai là phần quạt thổi thì hai cái này khi lắp ráp á, nó được ráp nó được ráp lại với nhau phần quạt thổi đây sẽ là cái phần à, hút à, lắp ở cuối lò là quạt hút như vậy là sản phẩm à, bộ cấp nhiệt bồn sấy sẽ có 3 phần Đó, khi về khách hàng có thể ráp lại với nhau cái phần này để ở cuối lò và phần bồn sấy nó sẽ nằm ở giữa quạt hút và quạt thổi